nàng thanh thoát bầu trời xanh dịu ngọt gió tràn về mênh mang nhà em giữa nắng vàng con suối tràn bờ đá thương rừng thơm mùa hạ đường chiều về quanh con

về bên kia khe núi nhớ em ở nơi đó chập chờ những giấc mơ nơi dâng trào thương nhớ rừng thanh thoát bầu trời xanh dịu ngọt gió tràn về mênh mang nhà em xưa nắng vàng con suối tràn bờ đá hương rừng thơm mùa hạ đường chiều về quanh con

về bên kia khẽ núi nhà em ở nơi đâu chập chờn những giấc mơ nơi dâng trào thương nhớ em về nơi

những giấc mơ nơi dân trào thương nhớ em về nơi lưng đồi chập cho những giấc mơ nơi dân trào thương